wa desachan tuno Piteng naparalo kasa Nathipa bằng akariyang Ai vi phạm một pháp Ai nói lời vọng ngữ Ai bác bỏ đời sau Không ác nào không làm Là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu Những ai quen thói vọng ngôn Dưỡng dưng ác nhỏ lại còn rẻ khinh Luân hồi nhân quả không tin ác trí như vậy ác dìm ác thôi là phổ thơ của ngài hòa thượng giới đức để dạ, con xin kệ ê căng thầm măng ti tà sa mù sa hòa đê sa trăng tu non vi tinh na paralo ca sa na thi pa păng akari yang ê căng thầm măng ti tà sa Mu sa wa de sa chan tu no vi tinh na para lo kasa na ti pa pang E tham mang a ekang ta sa. Mu sa wa de sa chan tu no vi tinh na para lo kasmin na ti pa pang akariyang dạ con xin hết Kính mời cô Rạng Đông tiếp theo.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 na bá ra lồ cá xá Ná thí bà bằng á cà rí dằn A nhi phạm một pháp ai nói lời giọng ngữ ai bác bỏ đời sau không ác nào không làm bản dịch của hòa thượng thích minh châu e căng thăm măng ác ti tát xá mú xa hoa tiết xá tràm tú nô quý tình ná phá rá lô cá xá ná thí pa bằng á cà rí dăng những ai quen thối giọng ngôn những nhân ác nhỏ lại còn rẻ khinh luân hồi nhân quả không tin ác trí như vậy ác dìm ác thôi bản dịch của hòa thượng giới đức kính mời cô cẩm nhân Dạ, yeah, sa thú, sa thú,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 xá mú sa hoa lít xá chan tú nô quý tin ná phá rá lô cát xá nát thí ba bằng á cà rí dân e căng măng á tì tát xá mú sa hoa nít xá chan tú nô quý tin ná bá ra lô cát xá nát thí ba bằng á cà rí dân ai vi phạm một pháp ai nói lời vọng ngữ ai bác bỏ đời sau không ác nào không làm bản dịch của hòa thượng minh châu những ai quen thói vọng ngôn nhưng ác nhỏ lại còn rẻ khinh luân hồi nhân quả không tin ác trí như vậy ác dìm ác thôi bạn phổ thơ của hòa thượng giới đức và dạ, cảm nhân đã đọc bài xong mến mời bàn tay của à, ship Quang Thanh và dạ, mời Huynh nha, mời Huynh Quách Thanh Á nha, kính mời quý vị nha. Sa thu sa thu lần thầy xích cẩm vân. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Kha Giá, kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật, giáo pháp và chư tăng chính đại lễ đại đức minh hạnh chính đại lễ đại đức pháp trang chính đại lễ đại đức tể đức à, kính chào cô tu nữ à, như pháp cô tu nữ viriya ratana toàn thể các quý đạo hữu trong rung dạ con xin được kể trình pháp cú số 176 Ekang thamang atitassa musavadisa chantuno Quang Thanh có kẻ kim không từ nãy giờ thấy ở trong room không thấy giơ tay dạ mến mời Quang Thanh nhá kính là mến mời Sita Thanh Thủy nữa này hay là có chiếc máy không đi ngủ rồi Sita Thanh Thủy ơi dạ mến mời Quang Thanh nha. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo Ân Đức Phật, Ân Đức Pháp và Ân Đức Tăng Dạ đạo tràng không nghe được âm thanh của con không ạ?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 nồ Quy tìn na ba ra lồ cát sa nát Thi bà bằng a cà thi giằng E căng tham măng Ati tát sa mu Sa hòa đít Sa Chan Tu Nồ Quy Tìn Nabara Lồ Cát Sana Thi Bà Bằng Akari rằng ai vi phạm một pháp ai nói lời vọng ngữ ai bác bỏ đời sau không ác nào không làm đấy là của bản dịch hòa thượng thích minh châu hệ căng tham măng a à ti tân sa mù sa qua đin sa chan tu no quỳ tín na ba ra cô ta sa na ti ba băng a ca ri yang e căng tham măng a ti ta sa mù sa qua đít sa chan tu no Quy tín na ba ra lô cát sa na ti ba băng a ca ri yang những ai quen thói vọng ngôn rừng dưng ác nhỏ lại còn rẽ rẻ khinh rẽ khinh luân hồi nhân quả không tin ác chí như vậy ác dìm ác thôi đấy là của bản dịch hòa thượng dưới đức dạ con đã đọc xong con ờ, cảm ơn chú Quát Thà Ná đã post bài ạ dạ, con xin xuống mic con kính mời cô, cô tu nữ như pháp ạ. Dạ, sa thủ sa thủ kính cảm ơn Văn Thanh. Nam mô Bích Hà giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô sanh Kha giá con thành kính đảnh lễ ân đức tam bảo ân đức phật ân đức pháp ân đức tăng con tu nữ như pháp thành kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh đại đức pháp trang đại đức tịnh đạt đại đức tuệ đức cùng chư tân đức hiện diện trong đạo tràng và dạ cảm ơn cô đăng đông như pháp kính lễ quý bà quý cô tu nữ như pháp kính lễ cô quý trí giác tá nát Dạ, Như Pháp kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ, Như Pháp thấy Tina vào đạo tràng rồi. Mời Tina lên ông bài nha Nam mô Buddha yat, Nam mô Tham Ma Nam mô Sangha yat. Con kính tịnh lễ ba ngôi tam bảo, kính tịnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ, con kính chào đạo tràng, con xin đọc câu pháp cú số 176. Ê căng thâm măng ati tassa musa wa tissa chantuno vitinna paralo kassa nathipa pang akariyang ai vi phạm một pháp ai nói lời vọng ngữ ai bác bỏ đời sau không ác nào không làm của hòa thượng thích minh châu ê căng ê căng thâm măng a thi than sa vu sa wa din sa chan tu lo vi tin na pa ra lo khan sa na thi pa bang a ka ri yang ê căng thâm măng a thi than sa musawa musawadin sajan tuno vitinna paralokasa nati papang akariyang những ai quen thói vọng ngôn những nhân ác bậc nhỏ lại còn rẻ kinh luân hồi nhân quả không tin ác trí như vậy ác diềm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 Năm Bích Tha Giá, và dạ một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức. Như Pháp kính chào đầu tràng, dạ cảm ơn cô Rạng Đông, cảm ơn Quan Thanh cho Như Pháp biết được tín hiệu. Thanh Thủy ơi, Thanh Thủy đã ôn bài chưa? Có nghe được âm thanh của Như Pháp không, Thanh Thủy? alo rồi mời thành thị nha dạ à, em cảm ơn con như pháp dạ con thanh thủy con kính lệ chư tôn đức tăng ni kính chào quý đạo hữu dạ con xin uh, đọc câu pháp của 176 cảm ơn huynh quả thanh ha và cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu con xin đọc ạ à. Ekang Thamang Adipassa Musa Wa Nisajan Tuno Vitin Napara Lokasa Nathipapang Akariyang Ekang Thamang Adipassa Musa Wa Nisajan Tuno Vitin Napara Lokasa Nathipapang Akariyang ai vi phạm một pháp ai nói lời dòng ngữ ai bác bỏ đời sau không ác nào không làm bản dịch của ngài và thượng thích minh châu những ai quen thói giọng ngôn những dương ác nhỏ lại còn rẻ khinh luân hồi nhân quả không tin ác trí như vậy ác diềm ác thôi bản bản phổ thơ của hòa thượng giới đức dạ Ekanthamam atitasa musawati sachanto no vitinapa ralokasa nati papang akariyan con đã đọc xong câu 176 cô tôi những như pháp à. đúng rồi cô ạ Dạ, sa thú kính cảm ơn à, Thanh Thủy. Năm một bích hai giá. Dạ, một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức à, như pháp kính lễ quý bà quý cô tu nữ như pháp kính chào đạo tràng dạ cảm ơn thanh thủy cảm ơn quang thanh à, cảm ơn châu phan cho như pháp biết được tín hiệu dạ con xin được ôn bài cao pháp cứu kinh số 176 dạ cảm ơn minh quá tha ná cho bài học e căng tham măng ati tát sát mút sa qua đít sát chanh tu nơ vi tình na ba vi tình na ba ra lô ca sa nát thi bà bằng a ca đi dăng e căng tham mang ati tassa muksa đít dissa chan tu nô đi tình na ba ra lô kassa nati ba bằng ca akari dân ai vi phạm một pháp ai nói lời vọng ngữ ai bắt bỏ đời sau không ác nào không làm và đây là bản chuyển ngữ của ngài hòa thượng minh châu cẳng thăm măng à ti ta sa mẫu sa qua đinh sa chánh tu nô vì tinh nắp ba ra lô ca sa nát thi ba băng à cả ri văn những ai quen thói vật ngôn những dân ác nhỏ lại còn rẻ kinh luân hồi luân quả không tin ác trí như vậy ác dìm ác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 Như Pháp uh, mời Pháp nguồn Đạo Tạc Cai nha. Alo, Pháp nguồn Đạo Cai có nghe được âm thanh của Như Pháp không? Alo, alo, Pháp nguồn Đạo Cai đưa tay lên để như pháp khóa sổ được khắp nha mời như pháp Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng cùng quý cô tu nữ hiện diện trong Zoom. Con vừa mới bà con <laughs> đang định nhắn tin này đảnh lễ các quý sư nhưng mà cô lại gọi mất rồi dạ con xin được à, phép được à, đọc bài um, câu 176 ạ dạ e căng tham măng ati ta sa musa wa disa chan tu no quy tính na para lo kasta nát thi bà bằng a ca di yang e căng tham măng a ti ta sa mu sa wa đi sa cha tu nô chan tu nô Vitina Vitina para lo kasa nan thi pa bằng a ca di yang ai vi phạm một pháp ai nói lời vọng ngữ ai bác bỏ đời sau không ác nào không làm của hòa thượng thích minh châu dịch ạ. những ai quen nói vọng ngôn những ai quen thói vọng ngôn dựng dâng ác nhỏ lại còn dễ khinh luân hồi nhân quả không tin ác trí như vậy ác dìm ác thôi bản dịch của hòa thượng dưới đất ạ dạ bởi vì <laughs> con dùng cái điện thoại nên nó chữ nó hơi nhỏ mà. dạ con xin được kệ ê cẳng thăm măng à tí ta sa su sa qua đi sa chan tu no quy tí na pa ra lô cắt sa na ti pa pang a à, ca di yang tham mang sa, tu เอกังธรรมังอาติตาสาสุมุจจันตุโน quy tính na pa ra lô cát sa na thịt ba băng à cả chi răng răng ai vi phạm một pháp ai nói lời vọng ngữ ai bác bỏ đời sau không ác nào không làm bản dịch của hòa thượng thích minh châu những ai quen thói vọng ngôn dừng dưng ác nhỏ lại còn dễ khinh luân hồi nhân quả không tin ác chí như vậy ác dìm ác thôi bản dịch của hòa thượng giới đức ạ. dạ con đã đọc và kể xong có gì sai mong sư cùng à, đạo tràng chỉnh sửa cho con ạ dạ con xin được xuống mic mời một vị khác ạ dạ sa thứ sa thứ kính cảm ơn pháp nguồn lào cai dạ sắp hết giờ nên à, như pháp phải xuống mít mời lào cai liền chứ để không kịp không kịp giờ nên là cầm mít để chào đâu có sao tốt lắm rồi dạ nam mô bích tha dạ dạ sa thứ sa thứ lành thai dạ bây giờ thì hạnh kiểm vào thì đã trễ một phút rồi hạnh kiểm ơi hẹn ngày mai nha dạ ngày ngày ngày mốt chứ dạ, ngày mai thì không không có rồi ngày mốt dạ cảm ơn cô Đăng đông dạ sa thú sa thú lành thai chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức tự đức đã tiên phong ôn bài pháp của kinh số 175 dạ như pháp kính cảm ơn pháp nguồn lào cai à, thanh thị thi na quang thanh binh quách thanh á cô rạng đông cô tâm vân và còn vị nào nữa thì à, như pháp không rõ lắm nên xin cảm ơn tất cả những bàn tay quý vị đã ôn bài rất là hoan hỷ nên khi như pháp vào là như pháp ôn bài nhưng mà lúc nào như pháp cũng nhìn màn hình có vị nào vào thì như pháp mời liền để quý vị được ôn bài dạ rất là hoan hỷ dạ bây giờ thì đã đến giờ học bài mới câu pháp cú kinh số 177 dạ cảm ơn Nguyễn Bạc Thanh à.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 dạ nam mô bổn thầy dạ à, con à, kính lễ uh, à, chữ tăng à, thượng võ minh hạnh à, nhà đức pháp trang nhà đức tuệ đức cùng toàn thể quý vị đang có mặt ở diễn đàn Pháp Cú Kinh. À, ngày hôm nay là ngày à, thứ sáu, ngày 4 tây tháng 3 năm 2022. À, ngày hôm nay thì à, diễn đàn Pháp Cú Kinh chúng ta sẽ tiếp tục với à, bộ Pháp Cú Kinh à, câu 177 à, phẩm à, Thế gian Lô Cao Quốc Gác. Dạ, cảm ơn quý vị à, cho biết được tín hiệu âm thanh tốt ạ à, và bây giờ thì à, chúng ta đã sẵn sàng thì à, bắt đầu cho cái à, xin được phép bắt đầu cho cái buổi sinh hoạt ngày hôm nay Arahang Samma Sambuddho Bhagava จาดานังอนุโมดามโนเตเนวะโสโหติสุขีปรทานาเวกานาเวกนาริยาเดวะโลกังวาจันติ ปาลาหะเวนะบาสังสันติดานังทีโรจาดานังอนุโมดามโน Tê nê hoa sô hô tí su khi paratha Kèo kiết không sanh thiên Kẻ ngu ghét bố thí Người trí thích bố thí Đời sau được hưởng lạc Kèo kiết không sanh thiên Kẻ ngu ghét bố thí Người trí thích bố thí Đời sau được hưởng lạc Bản Việt ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu cũng như là bản Việt ngữ văn xuôi của Ngài Indra Chanda Chánh Thân. Đương nhiên, những kẻ keo kiệt không sanh về thiên giới. Đúng vậy, những kẻ ngu không khen ngợi việc bố thí, còn người trí, trong khi tùy hỷ việc bố thí, do chính việc ấy, vì ấy có được sự an vui ở đời sau. Bây giờ chúng ta sẽ à, lần lượt à, tìm hiểu à, sơ lược về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 177 này. Trước khi chúng ta đi vào à, nội dung chính, phần duyên sự cũng như là ý nghĩa của câu kệ ngôn pháp cú. นาเวกาดาริยาเดวะโลกังวาจันติ ปาลาหาอุนปะสังสันติดานังทิโรจาดานังอนุโมดามาโนเตเนวะโสโหติสุขิบรธา câu đầu tiên Na ve ka dariya dewa lokang wa chanti Na có nghĩa là không Ở thể phủ định quê đương nhiên đương nhiên Kadariya Kadariya Kadariya có nghĩa là à, những kẻ keo bụng xỉn những kẻ keo kiệt tiếng Việt chúng ta hay um, rất là hay cái chỗ mà cũng là cái việc xài sử dụng tiền một cách kỹ lưỡng nhưng mà keo kiệt nó khác với lại hà tiện và à, keo kiệt hà tiện nó giống nhau nhưng mà nó khác với một cái nghĩa đó là tiết kiệm à, cũng có nghĩa là người xài tiền rất là kỹ lưỡng nhưng mà tiết kiệm nó khác với là keo kiệt nó khác <laughs> à, Kadariya đây là những kẻ keo kiệt hay là hà tiện đó ừ. Đê quá lô căng Đê lô căng Đê là là là cổ trời à, thiên chúng ta hay dịch là chữ thiên đó à, lô cá là cái một cái thế giới thế gian được dịch chung đó là cõi thiên giới hay là thiên giới hay cõi trời thì chúng ta dịch cho dễ là cõi trời đi qua lô cá cõi trời quá chan tí quá chan tí nghĩa là quá chan tí có nghĩa là sanh về sanh lên đó sanh lên cõi trời đó sanh về cõi trời câu thứ hai pa la ha we napa sang sáng ti đà năng pa la ha we napa sang sáng ti đà năng nên chúng ta hiểu chữ pa la cái người ngu thì chúng ta cũng phải hiểu là cái người có cái cái trí tuệ hiểu về à, về về về về cái à, cách sống lối sống không có đúng mức không có thích hợp à, hay là hiểu một cách sai lạc chữ pa la ha rồi ha quê ha quê thật vậy đúng vậy nhà dạ. nhà dạ, mến chào à, Đại Đức tuệ Đức nhà dạ, mến chào cô Công tôn Hao về đúng vậy, thật vậy Nappa sang santi Nappa sang tí Chúng đây chúng ta có cái từ là Ná cộng với lại Bát sang santi Bát sang tí Bát sang santi à, Khi mà à, ghép lại đó thì à, xuất hiện thêm một cái từ cái từ à, p nữa để cho dễ cái việc phát âm ná bá san san tí à, san san săn tí là khen ngợi tán dương mà đi cầm cái chữ ná thì là ngược lại ở thể phủ định là không có à, khen ngợi là không có tán dương nắp bá san san tí không có khen ngợi đa năng đa năng chỉ cho là cái việc à, bố thí cúng dường á đa năng bố thí cúng dường À, câu kế tiếp thiro cha đà nắng anumo đa mà nô thiro cha đà nắng anumo nô thiro thira là cái người trí tuệ cái người có trí ở đây có người có trí chúng ta còn cần phải hiểu cho rõ à, cái người có trí à, nó ngược nghĩa với cái từ pa lá cái người ngu ở cái câu trên tức là người có cái trí tuệ hiểu biết à, đúng với tinh thần lời Phật dạy đúng với tinh thần lời Phật dạy hiểu biết về nhân quả nghiệp báo hiểu biết về à, à, về cái những cái à, à, cái cách thức cũng như là ý nghĩa của cái việc bố thí chá có nghĩa là và đa năng thì chúng ta có cái nghĩa trên là việc bố thí anumodamano anumodamano anumodamano <coughs> chúng ta có cái từ đó là anumodamano ở đây cái từ uh, à, ờ, anumo ở đây á, nó có cái từ gốc á, là cái từ à, quan hỷ quan hỷ mudati quan hỷ quan hỷ hay là mudati quan hỷ cộng với cái tiếp đầu ngữ là anu à, quan hỷ theo sau quan hỷ theo sau thì chúng ta gọi à, là chữ tùy hỷ đó tức là khi mà thấy cái việc làm việc thiện cái việc tốt của người khác thì chúng ta quan hỷ theo cái việc thiện của người đó gọi là tùy hỷ anumodamano à, tùy hỷ rồi chúng ta tiếp tục câu cuối cùng tê nê quá sô hổ tí paratha tê nê quá sô hổ tí paratha tê ná là một cái đại từ ám chỉ cho là cái việc ấy cái việc ấy là cái việc à, cái người trí biết tùy hỷ đó cái việc à, anumodana đó tê ná cái việc ấy cộng với lại e vá à chúng ta có cái từ ghép nha tê ná cộng với e vá chúng ta có cái từ tê nê vá tê ná là cái việc ấy e vá à, chính chính cái um, um, nhấn mạnh cái từ e bá là cái từ nhấn mạnh nhấn mạnh do chính cái việc ấy à. cái từ e bá là cái từ nhấn mạnh nhấn mạnh cho cái việc hành động mà anumodana đó bởi cái việc hành động Anumodana ấy đó tí là là là là một cái động từ à, có được ừ. so à so vì ấy vị ấy hay là người đó hôn tí là có được khi suốt khi là cái sự an lạc à, suốt khá là cái sự an lạc suốt khi ở đây á, nó có cái uh, tiếp uh, cái cái cái từ uh, y được uh, ghép vào đó nó chỉ là cái người sở hữu hay là cái người có được cái trạng thái an lạc cái người có có được cái trạng thái hạnh phúc à, chúng ta dịch là có được hạnh phúc suốt khi có được hạnh phúc hay là sở hữu được cái niềm hạnh phúc paratha Paratha có nghĩa là ở đời khác ở đời khác Paratha ở đời khác là những cái đời kế tiếp kế tiếp sau cái đời hiện tại này Dạ như vậy thì à, chúng ta vừa sơ lược qua ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú à, số 177 này. Và dạ, một lần nữa câu kệ ngôn pháp cú số 177 phẩm thế gian na we kadariya dewa lokang wa chanti ba we napa ba sang santi đà năng thi rô cha đà năng anu mô đa ma wa so hô ti sukhi paratha keo kiết không sanh thiên Kẻ ngu ghét bố thí, người trí thích bố thí, đời sau được hưởng lạc. Hoặc là bạn Việt ngữ của Ngài Giới Đức. Làm sao bụng xỉn sanh thiên, khen người rộng lượng kẻ điên mong gì. Trí nhân bố thí xả ly, hỷ hoan nhân quả, có chi phải ngờ. Nam Mô Bút Thầy Giác. À, tiếp theo thì à, chúng ta sẽ tìm hiểu về à, duyên sự cũng như là ý nghĩa của câu kệ ngôn pháp cú à, số 177 này. Mm-hmm. <clears throat> Câu kệ ngôn pháp cú ờ, số 177 này à, được à, được Đức Thế Tôn ngày thuyết liên quan đến một cái à, lễ đại thí vô song của Đức vua Basenadi và cuộc bố thí của dân chúng thành Savatthi cái cuộc đại thí vô song này là tức là không có cái sự so sánh nào bằng cái sự bố thí này từ à, thời à, chư Phật cho đến à, Phật hiện tại mỗi một cái cuộc đời của các vị Phật thì sẽ có một cuộc đại thí và cuộc đại thí của ngài đức vua Pasenadi này được xem là ờ, có một không hai cái nguyên nhân dẫn đến cái ờ, cái việc mà có cái cuộc đại thí này đó thưa quý vị rằng ờ, đức vua Pasenadi là cái người mộ đạo đức vua thì rất là thường xuyên thỉnh tức và chư tăng để mà đặt bát cúng dường tại cái cái kinh thành tại các hoàng cung của mình và một lần à, bố thí cúng dường của đức vua đó đức vua cho thông báo đến à, tất cả người dân trong kinh thành có thể đến tham dự có thể đến để mà chứng kiến à, khi mà đức vua à, cùng với à, những người trong hoàng cung ừ làm cái lục bố thí để đọc và chư tăng sau khi mà à, dân làng kinh thành đó chứng kiến cái cuộc à, bố thí đó thì họ khi mà ra về đã bàn bạc với nhau sẽ hùng lại mỗi người sẽ hùng lại cổ phần để mà tạo lên một bố thí hơn đặc biệt hơn của Đức vua Pasenadi làm trong ngày hôm nay à, và khi dân làng ở trong kinh thành đó dân ở trong kinh thành đó thỉnh Đức Phật và chư tăng đến để mà cúng dường thì cũng có mời Đức vua đến để mà tham dự Đức vua thấy rằng à, ngày hôm trước mình làm một cuộc đại lễ và ngày hôm nay dân kinh thành tiếp tục hoành tráng hơn ngày hôm qua thì đức vua lại có một cái suy nghĩ rằng mình sẽ tổ chức uh, một cái cuộc đại thí hoành tráng hơn, đặc biệt hơn. Và như thế hai cái hai cái sự cúng dường của đức vua và dân kinh thành được xen kẽ để càng ngày càng đặc biệt hơn, càng ngày càng đầy đủ hơn các món ăn cũng như là các cái trang trí à, sánh lẫn nhau. Thì à, đến lần thứ sáu, dân kinh thành coi như là à, hùng hạp tất cả các cái khả năng của mình để mà tạo một cái cuộc đại thí cuối cùng thì đến lần này đức vua cảm thấy rằng mình không còn gì à, đặc biệt hơn không còn khả năng tiền của thì à, vẫn còn đó nhưng mà không có cái gì không có cái cái à, lễ gì hay là cái tiết mục gì mà nó có thể hoành tráng hơn mà dân kinh thành không thể nào có được thì đức vua mới trở về hoàng cung uhm, suy nghĩ thì lúc đó rằng thưa quý vị à, hoàng hậu Malika là vợ của đức vua Pasenadi thấy à, à vua Pasenadi có cái vẻ trầm ngâm tư khi mà hỏi nguyên nhân đó thì bà đã có một cái cách để bài cho vua vua à, tạo một cái cuộc đại thí mà cho dù là dân kinh thành có còn tài sản đi nữa có còn đủ khả năng đi nữa cũng không thể nào à, có thể làm được cái việc bà, bà trình đến vua làm một cái chai đường bằng cây quý nền đó thì được à, sang phẳng là một cái trai đường được dựng lên nguy nga tráng lệ và đặc biệt đó là à, thỉnh đức vua cử à, 500 cây lọng yeah, che Đức Thế Tôn và Chư Tăng bằng 500 con voi được uh, thuần hóa 500 con voi được thuần hóa thì à, cái việc mà vôi được thuần hóa vôi mà của quốc độ đó đã hiếm rồi mà vôi để chiến tranh để mà trong quân sự cũng đã à, quý hiếm nhưng mà vôi mà được thuần hóa thưa quý vị rằng trong thời thời kỳ bây giờ nó nó rất là hiếm thì chỉ có vua mới có được khả năng làm được cái công việc này thôi có được một cái số lượng là 500 cái thớt vôi để mà cầm lọng che cho Đức Phật và Chư Tăng. Thì cho dù là dân kinh thành có giàu đến đâu, có tiền của đến đâu cũng không thể làm được cái việc này. Thì đó là một cái điều rất là đặc biệt. Nhưng mà Đức Vua cho người à, kiểm kê lại thì chỉ có lượt là 499 con vôi được thuần hóa. Thì thiếu là thiếu một con. Thiếu một con bởi vì thỉnh Đức Phật và chư Tăng đủ 500 vị nhưng bây giờ thiếu một con cầm lọng thì xử lý bằng cách nào thì lúc đó Đức Vua à, bà Hoàng hậu Malika đó có một cái ý kiến à, đưa một cái con voi chiến con voi mà để xung trận đó con voi dùng ở chiến trường đó cầm một cái lọng che cho một cái vị thánh tăng mà cái vị đó là ngài ăn Angulimala ừ. thì tất cả mọi việc đã được sắp xếp xong đến ngày thỉnh Đức Phật và chư Tăng đến thì à, phải nói rằng à, một cái cuộc à, rước rất là hoành tráng à, Đức Phật và chư Tăng được che lộng bởi 500 thớt voi và đặc biệt trong đó là một con voi chưa được thuần hóa con voi đó là con voi chiến rất là hung tợn nhưng mà khi mà cầm lọng che cho ngài Angulimala thì thật lạ thay con voi đó lập tức à, được thuần hóa giống như là những con voi khác được thuần hóa thì cái điều này à, đã đã làm cho à, dư luận cũng như là mọi người đều ngạc nhiên nhà dạ, yeah, mọi đều ngạc nhiên với cái ờ, với cái việc mà con voi ờ, được thuần hóa ngay lập tức thì à, trong cái cuộc đại thí đó gọi là cuộc đại thí vô song không có một cái cuộc đại thí nào có thể so sánh được với cái sự hoành tráng về à, khâu chuẩn bị trang trí cũng như là mọi thứ món ăn trên đời và cái cuộc diễu hành để mà đón rước Đức Phật và chư Tăng à, và và cái việc à, sắp xếp cúng dường đó à, chuẩn bị được thành tựu thì à, một cái sự cố xảy ra một cái sự cố xảy ra trong người thân tính thân cận quan đại thần của đức vua Pasenadi có hai vị tên là lá và Chuna cái vị đại thần ca lá đó à, đây là cái mấu chốt chính của câu kệ ngôn đây cái vị thần ca lá thì à, tuy là là đại thần ở trong triều nhưng mà có một cái suy nghĩ rất là không có quan hỷ với cái việc cúng dường của đức đức vua suốt 7 ngày qua và đặc biệt là ngày hôm nay là ngày thứ bảy quá nhiều tiền của quá nhiều công sức để cho tạo thành cái cuộc bố thí này và cái ông này ông suy nghĩ rằng cúng dường như vậy có được cái lợi ích chi và đặc biệt là cúng dường cho những vị sa môn vô công lỗi nghề chỉ ờ, đến nhận vật thực ăn uống xong rồi trở về liêu cốc à, trở về liêu cốc không có tạo một cái cái việc làm gì hết à, ông này ông nghĩ như vậy và ngược lại thì một cái đại thần tên là Chuna thì à, là đại thần trong triều nhưng mà ông này có niềm tin nơi Tam Bảo và khi mà Đức Vua tạo cái cuộc đại thí này đó suốt 7 ngày thì ông rất là quan hỷ ông luôn tán thán cái việc vua và ông tùy hỷ theo công đức của đức vua chính vì cái sự cố có hai vị đại thần với hai cái suy khác nhau đối lập nhau như vậy cho nên đức phật trong cái ngày đại thí lần thứ à, trong ngày thứ bảy đó đại thí vô song đó thì đức phật ngài lại không có thuyết pháp một cách à, với cái cuộc đại thí đó thí dụ như bây giờ mà trong cái cuộc lễ dân y đi hay là trong cuộc uh, lớn mà các thí chủ đã dốc công dốc sức à, để dành à, cả năm trời để mà tạo một cái cuộc đại lễ à, cúng dường đến à, chư tăng nhưng mà trong cái cuộc đại lễ đó cái vị được ban tổ chức thỉnh để mà giảng pháp khích lệ cũng như là phúc chúc phước báo cho thí chủ nhưng mà cái vị này lại không có giảng pháp mà chỉ là phút chút ngắn ngủi thì tâm của quý vị sẽ như thế nào? Tại vì mình đã bỏ công, bỏ sức, bỏ của để mà tạo một cái cuộc đại lễ như vậy mà cái thời Pháp lại không có xứng đáng thì đương nhiên là chúng ta sẽ cảm thấy à, không có quan hỷ và nhiều khi đó là thắc mắc à, tại sao lại như vậy thì à, đức vua Pasenadi cũng cùng cái tâm trạng đó nếu như là chúng ta thì chúng ta cũng có một cái tâm trạng giống như vậy đức vua Pasenadi à, thắc mắc trong ngày đại thí lớn như vậy được đức Phật ngày xác nhận là vô song không có một cuộc đại thí nào giống được giống như vậy nhưng mà Đức Phật Ngài chỉ à, thuyết bốn câu kệ ngôn tức là một câu kiện ngôn bốn hàng đó cái, cái câu kiện ngôn này à, à, chúng ta sẽ được học ở cái phẩm à, Bà La Môn cái câu kiện ngôn này à, là câu kiện ngôn à, số 104 422 câu gần cuối đó thì chúng ta sẽ gặp lại cái cái câu kệ ngôn này là cái câu kệ ngôn mà Đức Phật ngài đã thuyết ở trong à, ở trong cái à, cái cuộc đại thí này bậc châu chúa thù thắng, bậc anh hùng đại sĩ, bậc chiến thắng không nhiễm, bậc tẩy sạch giác ngộ, ta gọi Bà La Môn. Thì à, thì à, sau khi à, sau khi kết thúc cái à, cái buổi đại thí đó, Đức Phật và Chư Tăng về chùa và sau đó Đức vua đã đến chùa Chetavana để mà để mà vấn an Đức Phật cũng như là nêu có thắc mắc của mình. Nhà nêu có thắc mắc của mình. Thì lúc đó Đức Phật Ngài cái lý do tại sao Ngài làm như vậy Đức Phật Ngài nói rằng à, đúng lý ra đó thì Đức Phật Ngài không có làm như vậy đâu nhưng bởi vì trong người thân tín của Đức Vua có hai cái người đại thần hai cái vị đại thần có cái suy nghĩ khác nhau như vậy bây giờ đó à, Đức Phật càng càng thuyết pháp càng làm cho dân chúng càng làm cho Đức Vua quan hỷ trong cái việc đại thí thì cái người đại thần mà có cái suy nghĩ sợ tốn kém keo kiệt thì có cái tâm phải nói rằng à, sẽ bị sang chấn tâm lý cũng như là dẫn đến đột quỵ bất tử thì Đức Phật ngày xét rằng à, cái điều đó là cái điều à, cũng không có nên cho nên à, Đức Phật ngày đã làm như vậy và sau khi hiểu ro hiểu ra vấn đề đức vua đã có một cách xử lý tức là đức vua đã cắt chức cái vị đại thần ca lá cái vị đại thần mà có cái suy nghĩ keo kiệt bụng xỉn cho quyệt vê và riêng cái đại thần chu ná là cái vị đại thần tỏ ra cái việc mà tán thán tùy hỷ với công đức của đức vua thì được khen thưởng thì được khen thưởng chính vì lý do này chính vì nguyên nhân của hai vị đệ thần trong cái cuộc đại thí vô song của đức vua Pasenadi đức Phật ngài đã nói lên câu kệ ngôn ngày mà chúng ta học ngày hôm nay câu kệ ngôn số 177 nha yeah. keo kiết không sanh thiên kẻ ngu ghét bố thí người trí thích bố thí đời sau được hưởng lạc yeah. quay lại à, một tí xíu về à, về cái à, cái câu cái câu thuyết pháp mà Đức Phật ngài thuyết trong ở trong cái cuộc đại thí đó thì chúng ta sẽ được học chúng ta sẽ được học trong cái bài học trong tương lai ở câu 422 tuy nhiên thì à, cái câu đó nội dung đó Đức Phật ngài thuyết liên quan đến một cái sự kiện mà chúng ta vừa nhắc ở trong cái việc mà đoàn diễu hành cung thỉnh đón rước Đức Phật và Chư Tăng đó là cái hình ảnh con voi chiến cầm lọng để mà che cho ngài Angulimala chính vì cái hình ảnh này một cái con voi hung tợn dữ dằn nhưng mà khi mà cầm lọng che cho cái vị Angulimala thì trở nên hiền hòa thuần hóa nhà dạ. hiền hòa thuần hóa à, đức phật ngài đã lấy cái cái sự bàn tán xôn xao cũng như là nhiều người thắc mắc à, liên quan đến con voi hung tợn cầm lọng che cho ngài ăn lá ngài đã nói lên cái câu kệ ngôn 422 mà chúng ta sẽ học trong tương lai à, ta sẽ quay lại cái ý nghĩa của câu kệ ngôn ngày hôm nay 177 kêu kiết không sanh thiên, kẻ ngu ghét bố thí, người trí thích bố thí, đời sau được hưởng lạc. À, như ban đầu Tịnh Đạt có trình bày đó là kẻ ngu và người trí ở đây được ám chỉ cho hai vị đại thần là cái người à, là cái nhân vật chính cho cái câu kệ ngôn phát sinh cái câu kệ ngôn này cái người khi mà thấy vua bỏ rất là nhiều tiền của công sức để mà cúng dường Đức Phật và chư Tăng thì phải nói rằng à, đã khởi lên cái tâm tiếc nuối không phải tài sản của mình không phải tài sản để dành dụng của mình không phải vật chất của mình nhưng vẫn khởi lên cái keo kiệt bụng xỉn nếu là như ta không làm như thế ừ. rồi cái vị đó lại suy xét nữa làm như thế có được lợi ích gì cúng dường cho những người sa môn vô công rỗi nghề cơm xong rồi thì lại vào phòng cốc liêu không có làm cái chi cả, chi cả chính vì cái sự mà hiểu biết sai lạc tìm hiểu không có đến nơi đến chốn cho nên có những cái suy nghĩ lầm lạc như thế và với cái suy nghĩ đó thì chắc chắn rằng cái người này không có một cái khoảnh khắc nào không có một cái tâm hồn nào để mà chia sẻ đến những người khó khăn giúp đỡ những người neo đơn bởi vì với cái suy nghĩ là giúp họ được cái lợi ích gì cái người này không không có nhìn thấy cái người trí là thần chun á thì lại ờ, chun há đó thì lại có một cái cái niềm tin nơi tam bảo và hiểu biết rằng với cái việc bố thí và đặc biệt là cái việc bố thí của đức vua được đức phật xác nhận là vô song thì à, phải nói là công đức vô lượng và chính vì cái công đức này đức vua sẽ hưởng được nhiều cái lợi lạc trong hiện tại và tương lai à, với cái suy nghĩ đó với cái hiểu biết đó đại thần chunaha đã rất là quan nghĩ tán thán công đức của đức vua và tùy hỷ theo công đức của đức vua ừ. à, bây giờ chúng ta nói hiện tại đi ha chúng ta nói chính bản thân mình đi nè mình là người biết đạo biết phật pháp học giáo lý là người hiểu biết về nhân quả nghiệp báo ừ có làm việc tốt thì có được cái quả tốt à, nhưng chúng ta đôi khi cần phải đề phòng để ý đừng có quá tự tin khi mà chúng ta cho rằng mình là người đi đi chùa lâu năm học đạo lâu năm thọ giáo với nhiều vị chúng ta cần phải có sự đề phòng của chính cái bản thân mình đừng quá tự tin bởi vì khi đó mình có được cái tài sản mình có được cái đời sống khá giả mình bố thí cúng dường với cái dư thì chúng ta quan nghĩ lắm nè à, chúng ta quan nghĩ lắm chúng ta sẵn sàng ai kêu từ thiện ai kêu hùng hạp chúng ta đều quan nghĩ hết nhưng khi cái cuộc sống của chúng ta nó không còn khá giả dư giả như thế cái cuộc sống của chúng ta trở nên vừa đủ ăn cũng như là thiếu thốn chúng ta có sẵn sàng để mà chia sẻ cái phần ăn ngày hôm đó hay không chúng ta có sẵn sàng để mà giúp đỡ những người khó khăn hơn mình hay không khi vào trong cái hoàn cảnh đó thì chúng ta sẽ thấy rằng cái việc mà chúng ta sẵn sàng bố thí hay là mình nói ngon là làm phước sẽ được phước thì ngay lúc đó nó sự thử thách mình rất là lớn à, ngay lúc đó chúng ta sẽ bị thử thách rất là lớn bây giờ trong cái việc đó là cúng dường tam bảo hay là cúng giúp đỡ những cái người nghèo khó mà trong khi cái số tiền đó đó có thể đó là mua thuốc cho gia đình mua thức ăn cho gia đình con đau vợ yếu rồi thêm ba mẹ đang già nữa rồi cái số tiền đó đó có thể là trang trải cho cả một cái tuần lễ thì chúng ta có dám có dám san sẻ ở đây chúng ta có đặt cái trường hợp đó là gặp những người khốn khổ đang khó khăn chúng ta có dám chia ngọt sẻ bùi với họ với cái số tiền đó hay không đó là một cái điều mà phải nói rằng thử thách thử thách nếu chúng ta dám làm chúng ta dám làm chúng ta dám để mà à, chia chia sẻ cái cái phần mà ít ỏi đó để mà có thể giúp đỡ người khó khăn hơn mình nếu mà mình thiếu á, thì mình không có mình thiếu cái chút xíu á, thì mình không ăn được ăn ngon thôi nhưng mà người ta thiếu chút xíu đó người ta không thể tồn tại trong ngày hôm đó thì mình có dám làm hay không ừ. cái điều nữa đó một cái điều mà chúng ta cần phải ừ, đề phòng với cái tâm mà tự bây giờ chúng ta tình đạt cho một cái khả năng chúng ta có thể một, một lần là một triệu đến hai triệu là tâm của chúng ta sẵn sàng đó trong cái cuộc đại thí trong cái cuộc bố thí hay là hùng phước cúng dường hay đi đến cái cúng dường tam bảo cái khả năng của mình là một triệu đến hai triệu nhưng bây giờ chùa đang khó khăn à, hay là cái vị sư đó đang bệnh bây giờ cần với số tiền đó là 5 triệu đến 10 triệu thì lúc đó chúng ta có có sẵn sàng hay chưa cái việc thử thách này á, là cái việc mà để đánh giá cái tâm xả tài cũng như là cái sự hy sinh của nó không hoàn toàn Ừ, thuộc về lý nữa yeah. Dạ, nó không hoàn toàn là à, làm phước để được phước nữa mà là cái sự hy sinh để mà san sẻ à nếu mà chúng ta cứ khăng khăng và giữ chắc cái việc đó là làm phước được phước bố thí sẽ được giàu sang thì chắc chắn rằng ngay cái lúc mà thử thách những cái thử thách mà tịnh đạt vừa đặt ra thì chúng ta sẽ không làm được sẽ không làm được giàu sang đâu chưa thấy mà bây giờ lại mất số tiền quá lớn thì lúc đó chúng ta sẽ không làm được nhưng với cái tấm lòng chúng ta cũng hiểu biết rằng bố thí cúng dường sẽ được cái phước báo nhưng quý hơn là cái tấm lòng san sẻ giúp đỡ lẫn nhau và chúng ta chịu hy sinh chút xíu à, bớt đi ra quán ăn một chút xíu ừ bớt cái à, việc mà đi à, à, đám tiệc tiệc tùng một chút xíu thì chúng ta hy sinh cái phần bớt đó đó để mà giúp đỡ cái người khác giúp đỡ một cái vị xuất gia cần một cái khoản để mà trị bệnh chẳng hạn hay là giúp đỡ những người trong làng xóm những người neo đơn những người khốn khổ thì cái tâm đó đó là cái tâm bồ tát cái tâm ba la mật thưa quý vị nó không còn đơn thuần là cái việc mà bố thí cúng dường để được phước nữa nha dạ. yeah. thì tinh đạt à, muốn nói rằng đó cái việc bố thí cúng dường chúng ta thấy vậy nhưng mà nó có những cái thử thách của họ của nó và chúng ta hãy hãy đề phòng hãy đề phòng với tự tin chúng ta đi chùa nhiều chúng ta nghe pháp nhiều chúng ta hiểu biết nhưng mà khi mà đụng những cái thử thách đó chúng ta làm không được vượt qua không được ừ. chúng ta cần phải đề phòng với cái cái việc mà chúng ta cho rằng à, chúng ta tự tin với cái việc bố thí tình đạt chỉ đưa thử thách một tí xíu thôi từ 1 đến triệu đến 2 triệu lên đến 5 triệu 10 triệu trong cái trường hợp của uh, vua Pasenadi đó thì phải nói rằng cái số tiền mà đức vua bỏ ra đức vua chuẩn bị suốt 7 ngày và đặc biệt là ngày cuối cùng đó thì không biết bao nhiêu là tiền của và công sức cho nên cái người đại thần cao lá có cái sự có cái sự mà keo kiệt có cái tâm bụng xỉn đó mà hối tiếc thì phải nói rằng cái người mà không có cái tâm mà sẵn sàng đó thì cái chuyện đó cũng không có gì là lạ ngay đôi khi chúng ta đó đôi khi chúng ta mà thấy cái người mà làm à, từ thiện mà bạc chục triệu thì không sao nhưng mà lên tới bạc trăm triệu bạc tỷ đó, thì chúng ta tự nhiên chúng ta cũng đặt vấn đề nhà chúng ta tâm của chúng ta nó không có sẵn sàng để quan nghĩ tùy ý đâu à, chúng ta lại đặt vấn đề à, như thế này như thế nọ tại vì cái số tiền nó nó vượt xa với khả năng của mình à, cho nên chúng ta lại tâm của chúng ta lại không có được sẵn sàng tâm của chúng ta không được sẵn sàng thì um, à, quý vị đã được nghe quý vị đã được hiểu cái cách làm bố thí cúng dường quý vị đã được nghe về cái à, phước báo cái quả của cái phước cúng dường hôm nay Tịnh Đạt cũng uh, chia sẻ về cái việc cúng dường nhưng Tịnh Đạt có một cái điều muốn nhấn mạnh nhắn gửi tức là chính bản thân của Tịnh Đạt và tất cả quý vị chúng ta hãy đề phòng từng từng một cái việc mà chúng ta bố thí cúng dường khi mà chúng ta tâm chúng ta đã sẵn sàng chúng ta thay vì à, nghĩ đến cái việc đó là bố thí để được phước báo thì chúng ta hãy nâng cấp hãy tập cái tâm của mình đó sâu lắng hơn là bố thí để mà dứt bỏ để mà giúp đỡ để mà san sẻ hy sinh cái miếng ăn ngon hy sinh một chút vui vẻ tiệc tùng hy sinh à, cái công sức của mình để mà có thể mang lại cái niềm an lạc cho cái người khác thì chúng ta tập dần dần dần dần như vậy cái sự bố thí cúng dường của mình nó, sẽ rất nó không có một cái chút xíu gì mà à, lợn cận tại vì á khi mà chúng ta hiểu quá rành hiểu quá rõ về cái việc mà bố thí để được phước báo đó thì trong cái việc mà khi mà làm phước mà có chút xíu trở ngại đó à, âm thanh trở ngại rồi thời tiết trở ngại thì chúng ta nghĩ rằng à cái sự trở ngại này nó làm cho cái việc phước báo của mình nó không được thù thắng sau này nó trổ nó không được thù thắng tự nhiên một chút xíu lợn cận đó thôi nó làm cho mình mất cái quan nghĩ mất cái quan nghĩ à thì tịnh đạt muốn ờ, muốn muốn muốn lặp lại đó là mình khi mà mình đã chuẩn bị cho việc bố thí cúng dường rồi đó thì thay vì đến cái công đức nghĩ đến cái quả phước ở trong tương lai thì chúng ta hãy nghĩ sâu lắng hơn là cái sự dứt bỏ cái sự hy sinh cái sự giúp đỡ cái sự san sẻ giúp cho cái đối tượng mà chúng ta bố thí có được cái sự an lạc của cái sự hạnh phúc và chính do cái sự bố thí này trong tương lai mình có được cái khả năng cái điều kiện để mà bố thí nhiều hơn nữa bố thí lớn hơn nữa thì phải nói rằng có đó là chúng ta sẽ thành công trong mọi cái cái thử thách còn không thì thử thách nhỏ thì chúng ta thành công được nhưng mà thử thách lớn gặp những cái khó khăn thì chúng ta bị trùng bước làm chúng ta bị trùng bước thì à, thưa quý vị rằng hôm nay chúng ta học câu kệ ngôn pháp cú số 177 à, liên quan đến cái cuộc đại thí à, có 102 của Đức vua Pasenadi cũng như là cuộc đại thí của dân kinh thành Savatthi. À, và chúng ta được à, học về à, hai cái cách à, à, hai cái cách lối suy nghĩ về cái việc bố thí một người thì à, với cái tâm hồn keo kiệt bủn xỉn luôn luôn lúc nào cũng tiếc của thì à, không có dám bố thí mà thấy người khác bố thí thì lại à, không có quan nghĩ mà tiếc của dùm một cái suy nghĩ đó là tùy hỷ theo công đức của người khác tùy hỷ theo cách làm thiện của người khác thì à, đời này đời sau cũng được cái sự an lạc à, cũng được cái sự an lạc à, chúng ta cũng hết thời gian rồi nhưng mà tình đạt có môn xin một tí xíu nữa là ở trong cái câu kệ này chúng ta thấy rằng cái đại thần chun há không phải là cái người thí chủ chính thức nhưng mà đức phật ngài nói cái sự tùy hỷ của cái đại thần chun há đó cũng được cái sự an lạc đời này đời sau thưa quý vị rằng cái sự tùy hỷ này, cũng cần thực tập cũng cần phải thực tập cũng cần phải để ý bởi vì tùy hỷ nhiều khi à, nó cũng khó làm lắm à, cái người mà mình thích á, cái người mà mình ưa đó mình rất là dễ tùy hỷ ừ. còn cái người mình ghét cái người mình không ưa đó mà thấy họ bố thí nhiều khi khó khởi lên cái tâm tùy hỷ lắm mà cái tâm ganh tị nhiều cái chỗ này cái tùy hỷ với ganh tị chung một của tính chất đó là là cái tùy hỷ khác nhau đó không cũng cẩn thận cái cái tâm tùy hỷ này cho nên cái việc tùy hỷ đó chúng ta phải luyện tập cũng phần mình cần phải tập ai làm cái gì chúng ta cũng tùy hỷ theo vui theo nè, à, à quan hỷ theo vui thích theo và chúng ta tập dần dần đối với những người không ưa mình không ưa chắc chắn rồi bạn đạo nhau cũng có nhiều người không ưa nhau rồi. không ưa đây không phải là ờ, ghét nhau hại nhau mà không ưa nhau là có chuyện không thích hành xử không thích thì ờ, khi mà người ta làm những cái bố thí của mình tùy hỷ mình khởi lên cái ganh tị nhiều mà chúng ta cũng cần phải lưu ý cái chỗ này à, thì à, đó là cái à, nội dung của cái buổi sinh hoạt ngày hôm nay à, ngày thứ sáu liên quan đến câu kệ ngôn pháp cú số 177 à, một lần nữa à, xin tri dân chư tăng và toàn thể quý vị đã tham gia diễn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 hồi hướng gia đề quá ta santi viharawa sini thu pe re bo thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đề na ba quan tu vô chi ta so nhà ra măng đa lê thề <clears throat> ra cha ma cha